ở đây là ờ, bản đồ hành chính đây nó ghi rõ tất cả mọi thứ từ đơn vị hành chính diện tích dân số đến mật độ dân cư là bao nhiêu và tên từng tỉnh thành một ở đây có tất cả là 63 tỉnh thành tất cả các bạn nhé và đây là chỉ dẫn này và cuối cùng là chúng ta sẽ nói đến cái ờ, Đây, đây là khoảng cách giữa các thành phố và tỉnh lỵ Và trung tâm tỉnh đấy đây là một số thông tin về các tỉnh Thành phố đấy Họ nói nói về một số thông tin về các tỉnh Đấy Với cái bản đồ này Thì cái thứ đầu tiên chúng ta phải nói đến là Đây là cũng bản đồ thế giới thôi Hầu như là tất cả cái cuốn bản đồ nào đều như vậy hết còn đây là cái quyển đại nam thống nhất toàn đồ năm 1834 đây có ghi Hoàng Sa Trường Sa và lãnh thổ Việt Nam nếu nằm ở đây đấy đây là Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á ở đây gồm có tất cả 10 nước Đông Nam Á được chụp vào trong hết này rồi và đây là lãnh thổ Việt Nam chúng ta nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam diện tích dân cư mật độ các thành phố nó được thông tin ở đây các bạn có thể hình dung ở cái quyển này thì ờ, khi mà chúng ta mua ấy thì thường là phải khoảng một thời gian tức là khoảng 1 đến 2 năm thì người ta mới xuất bản ờ, một lần ở đây là tôi đang mua cái quyển ở đây là cái quyển bản mới nhất được in vào tháng 10 năm 2015 ờ, và cái quyển này trị giá giá của nó là khoảng 240.000 đồng 245.000 đồng một quyển các bạn có thể mua ở tại bất kỳ một hiệu sách nào có bán cái quyển này nhưng mà số lượng rất là hạn chế thôi không phải ai mua được đâu đây là chúng ta đang nhìn về ký hiệu đường biên giới địa giới này dân cư giao thông phân địa hành chính này thủy hệ địa hình này, ký hiệu nhiều ký hiệu khác ấy ở đây gồm có 5 mục tất cả đấy Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần ờ, đầu tiên Chúng ta sẽ đi tỉnh đầu tiên mà chúng tôi sẽ nói đến trong cái quyển này Đây chính là cái một tỉnh ở Tây Bắc Giáp với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Và đây chính là có một thành phố và bảy huyện Ở đây là chúng ta nói đến đây là tỉnh Lai Châu Tỉnh Lai Châu ờ, có diện tích là khoảng 9.068,7 km vuông. Ở đây gồm có 7 8 ờ, đơn vị hành chính cùng có thành phố Lai Châu và 7 huyện. Thành phố Lai Châu và các huyện Mường Tè, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên, Lậm Nhùn, Ở đây là tỉnh này tiếp giáp với à, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, giáp với tỉnh Vân Nam. Ở phía Bắc, ở phía Đông là giáp với tỉnh Lào Cai và Yên Bái. Ở phía Nam thì giáp với tỉnh Sơn La và Điện Biên. Ở đây là gồm có tuyến quốc lộ 127, à, quốc lộ 12, quốc lộ 4D, quốc lộ 32 đi qua và ở đây là có ờ, đường ờ, con đèo ờ, có cửa khẩu Ma Lù Thàng ở huyện Phong Thổ để đi sang Trung Quốc. Thành phố Lai Châu là diện tích nhỏ nhất, diện tích 70 km vuông thôi. Với dân số là khoảng 49.500 257.000 người. Đây là bản thống kê của Tổng điều tra dân số của năm 2009 phải lưu ý 49.000 257.000 người 257 người đấy tiếp theo là huyện Mường Tè là huyện to đấy huyện Mường Tè đây có con sông Đà chảy qua ở đây là có thị trấn Mường Tè diện tích là khoảng 2.679,3 km vuông dân số 39 321 người huyện tiếp theo là chúng tôi nói đến huyện Phong Thổ 1028,8 km vuông đấy huyện Phong Thổ đây huyện Phong Thổ đây là huyện Phong Thổ 66.000 người huyện tiếp theo là huyện Sìn Hồ Sìn Hồ 1527,1 km vuông 74.803 người ở đây có thị trấn Sìn Hồ Tiếp theo là huyện Tam Đường Huyện này thì ờ, khoảng 684,7 km vuông thôi có thị trấn cùng tên Tam Đường 46.800 người dân số ở đây Huyện Tân Uyên Tân Uyên 903,3 km vuông Tân Uyên có thị trấn Tân Uyên Huyện Than Uyên thì là ờ, có thị trấn ờ, Than Uyên diện tích của nó là khoảng 796,8 ờ, nghìn người nên là khoảng 57.500 người huyện cuối cùng là chúng ta nói đến huyện Nậm Nhùn 1.388,4 km vuông với dân số 24.165 người thị trấn ở đây là thị trấn Nậm Nhùn tổng tiệu chung lại chúng ta nói đến toàn tỉnh là 9.068,7 km vuông chúng ta nói ở trên dân số 393.752 người đấy đây chính là những cái tỉnh mà đường núi như thế này rất là đồ sộ với ừ, dân thì ít đất rộng người thưa và bây giờ ừ, chúng tôi xin kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video sau ở video sau và chúng tôi sẽ nói về tỉnh tiếp theo tỉnh Điện Biên xin mời các bạn hãy cùng xem có về chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn nhé